Phần thứ nhất, chúng ta sẽ cùng nghe để rồi kể lại câu chuyện chàng trai làng phù ủng. Cũng như mọi khi, các con hãy nhắm mắt lại để nghe cô kể và nhớ phần nội dung của câu chuyện. Chúng mình bắt đầu nhé! Sáng hôm ấy, bên vệ đường làng Phù ủng có một chàng trai đội nắng ngồi đan sọt. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt trẻ trung Thỉnh thoảng chàng trai ngừng tay, đâm chiêu suy nghĩ rồi lại cúi xuống đang thoăn thoắt. Giữa lúc ấy, đoàn quân đưa Trần Hưng Đạo đi ngang qua làng. Lối hẹp, quân đông, võng xe chật đường, loa thét đinh tai. Vậy mà chàng trai vẫn ngồi điềm nhiên, mải mê đan sọt. Quân mở đường giận dữ, lấy giáo đâm vào đùi. Máu chảy, chàng vẫn không ngẩng mặt. Kiệu hưng đạo vương xịch đến. Lúc ấy, như sực tỉnh, chàng trai vội đứng dậy vái chào. Hưng đạo vương hỏi, đùi bị châm chảy máu thế kia, ngươi không biết sao? Chàng trai đáp, tôi đang mải nghĩ mấy câu trong sách binh thư nên không để ý, xin đại vương đại giá cho. Trần Hưng Đạo hỏi tên, chàng trai xưng là Phạm Ngũ Lão, hỏi đến phép dùng binh chàng trả lời rất trôi chảy. Hưng Đạo Vương tỏ lòng mến trọng, đưa theo về kinh đô. Về sau, Phạm Ngũ Lão cầm quân đánh giặc, lập được nhiều chiến công lớn. Câu chuyện cô vừa kể cho các con được trích trong cuốn Nghìn xưa văn hiến. Bây giờ, chúng mình sẽ cùng theo dõi hệ thống câu hỏi của bài để nhớ về nội dung, sau đó chúng mình sẽ tập kể lại nhé.